à, và và Tiến chắc chắn là sẽ có những uh, phần quà sắp tới trên những cái video mà bình luận cho anh em bình luận dự đoán tỷ số này và Tiến sẽ ra thêm nhiều cái uh, uh, phần quà kiểu như là là cái thẻ cào 500k hay là tiền mặt 500k chuyển khoản trực tiếp cho các anh em mà uh, dự đoán cái kết quả chuẩn nhất cũng như là sớm nhất cho các video mà Tiến đã lên uh, về soi kèo các trận đấu đấy Ok thì đến vậy với video ngày hôm nay thì Tiến sẽ uh, nhận định phân tích cho anh em cái trận đấu tại cái giải cúp C3 châu Âu gọi tắt cái giải này là giải cúp C3 nha anh em vì cái giải này được xếp sau cúp C1 cùng với cúp C2 đấy thì à, tiến sẽ nhận định cho anh em trận đấu giữa à, một đội hiện tại giải vô địch thức quốc gia thổ nhĩ kỳ và cùng với một đội hiện tại à, à, giải vô địch quốc gia bỉ đấy đó chính là trận đấu giữa Basaksehir với ren ok thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ khuya hôm nay nha anh em đấy thì trước tiên à, phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này thì tiến tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đây <coughs> ok thì anh em có đã thấy này hiện tại thì à, cái à, trận đấu này nhà cái đã đưa ra hai cái mã kèo chấp cũng như là hai cái mã kèo à, tài xỉu cá chặn cùng với đó là các mã tỷ số này đấy do tiến nhận định cái trận đấu này cho anh em khá là sớm à, sớm trước hơn nửa ngày thậm chí là gần một ngày ấy, để cho cái kênh youtube uh, nó đề xuất về cái video này để cho anh em có thể dễ tìm kiếm hơn để tham khảo các mã kèo mà tiếng nó đưa ra đấy nên anh em uh, uh, các mã kèo hiện tại có hay ít thì anh em cứ thông cảm nha nhưng mà trước giờ bóng lăn tầm uh, vài tiếng đồng hồ thì chắc chắn nhà cái sẽ lên rất là nhiều các mã kèo cho cái trang này cũng như là mã kèo thẻ này rồi kèo gốc à, rồi rồi à, kèo cả hai đội ghi bàn nói chung rất là nhiều mã kèo à, để cho anh em chơi đặc biệt là cái kênh của tiến thì chiên rất là cấp các cái mã kèo gốc thì anh em xem những video của tiến anh em cũng biết đấy những mã kèo gốc mà tiến đưa ra cho anh em thì tới tỷ tỷ lệ thắng rất là cao đấy thì cái tỷ lệ à, kèo gốc thì anh em cũng biết rồi à, bên thầu bên ngoài bên, bên ngoài qua thầu qua cò chắc chắn sẽ không có được cái mã kèo gốc đâu anh em đấy anh em muốn chơi được mã kèo gốc kèo thẻ chỉ có thể chơi trên trang mà thôi đấy và có nhiều anh em còn hỏi tiếng nữa là vào cái nhóm của tiếng thì các cái mã kèo mà tiếng cho có chuẩn không cũng như là là à, các trang chơi có uy tín không rồi làm thế nào để được vào nhóm rồi rồi à, các mã kèo mà mà tiếng cho là có chắc ăn trăm phần trăm không thì tiếng xin nói thật tâm sự thật với anh em luôn nha à, những cái mã kèo mà tiếng đẩy anh cho anh em trên nhóm ấy thì tất cả các mã kèo đó cũng như là những mã kèo mà anh em tham khảo trên youtube thì hoàn toàn tiến sâu rất là kỹ càng luôn chứ không phải cho bừa cho bậy anh em đâu đấy riêng ở việc mà tại sao tiến nói youtube là cho mã kèo tham khảo còn kèo chuẩn hơn ở trên nhóm thì có nghĩa là trên youtube thì thì nó bắt buộc tiến là phải đăng trước nửa ngày đến một ngày lúc đó chưa có nhiều cái thông tin về đội hình chính thức cũng như là cái à, thông tin về trận đấu này rồi có cầu thủ nào ra sân rồi vắng cầu thủ nào rồi chơi với sơ đồ gì đấy nên rất là khó để đưa ra một cái mã kèo mà chuẩn nhất cho anh em đấy nhưng mà tiến vẫn sôi rất là kỹ về thành tích đối đầu cũng như là về đội hình dự kiến này đó rồi rồi rồi về cái tỷ lệ kèo nói chung tiến sẽ xét về mọi mặt để đưa ra những cái mã kèo phù hợp nhất cho anh em để anh em tham khảo uh, mang tiếng là tham khảo trên youtube thôi nhưng mà những má kèo đó tiếng sâu rất là kỹ đó anh em theo dõi tiếng bấy lâu nay chắc anh em cũng hiểu rồi đấy thì uh, <coughs> vào nhóm của tiếng cái việc mà vào nhóm của tiếng ấy thì uh, tất nhiên là hoàn toàn miễn phí anh em nhớ nhé hoàn toàn miễn phí luôn tiếng không thu một đồng lọc lá phí nào từ anh em hết đấy riêng cái việc mà vào nhóm thì chỉ cần anh em đáp ứng được hai cái điều kiện mà tiếng đưa ra thì anh em hoàn toàn có thể vào nhóm để cùng đồng hành với tiếng cùng kiếm cơm gạo một cách mà hiệu quả nhất đấy thì thì vào nhóm của tiếng điều kiện thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn ít nhất ít nhất nha cũng phải từ một củ hai củ trở lên đấy ít nhất cũng phải từ một hai củ trở lên thì với cái số vốn đó anh em mới có thể kiếm được uh, nhiều lãi này cũng như là tiến mới dễ dàng để chia kèo cho anh em để dần lại các mã tỷ số cũng như là kèo thẻ kèo gốc để anh em ờ, hạn chế cái việc mà thua lỗ trong cái cái bộ môn mà đầu tư banh bóng này đấy chứ anh em đừng có nghĩ tới cái việc mà cầm vài trăm vào sẽ ăn lên vài triệu vài chục triệu rồi rồi không có cái chuyện đó xảy ra đâu anh em rồi có nhiều anh em chỉ cần bỏ vài trăm ra rồi xin vào nhóm của tiến rồi lấy kèo để chơi bên ngoài qua thầu qua cò đó anh em làm vậy để được gì khi mà tiến đã nói nhiều trên cái vấn đề là anh em cứ chơi trên trang không nên chơi qua bên ngoài qua thầu qua cò vì anh em <coughs> anh em có thể thấy đấy khi mà anh em chơi qua bên ngoài qua thầu qua cò ấy ví dụ như cái mã kèo mà cái thằng à, chủ nhà à, ba sách xe hi này chấp đồng nữa ăn mỏ 1 ăn 0.82 nhưng khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cọ nó chỉ cho anh em cùng với cái mã chấp này nhưng chỉ ăn được ở cái mức là một ăn 0.7 0.75 thôi ví dụ vậy thậm chí là nó còn rôm cái mã kèo này cao hơn để cho anh em ăn bằng cái mức này đấy cũng có thể là nó cho anh em ăn với cái mã kèo chấp là nửa trái này nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là uh, bỏ một ra ăn 0.9 thôi đấy còn anh em chơi trên trang thấy không riêng mã kèo nửa trái anh em bỏ một ra ăn đến 2.17 cái mức ăn rất là cao luôn vậy thì cái việc gì anh em phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò để làm gì đấy chưa nói đến việc là là bị uh, liên quan đến pháp luật nè dạo này thì cái cái pháp luật của Việt Nam nó đang căng về cái cái vụ mà banh bóng qua thầu cò lắm anh em đấy chưa đến nói đến những cái thứ mà mà bên thầu bên cò nó ép anh em nè đó có nhiều anh em mà mà xa bờ vỡ nợ cũng do là cái vụ mà chơi qua thầu qua cò thôi một trăm phần trăm chắc chắn là như vậy luôn nếu mà anh em chơi trên trang thì rất khó có trường hợp đó xảy ra tại vì khi mà anh em muốn chơi được các mã kèo chỉnh trang bắt buộc anh em anh em phải nạp vốn vào đúng không anh em phải có vốn anh em phải vào vốn thì lúc đó anh em mới chơi được các mã kèo chỉnh trang nếu như mà anh em không có vốn thì anh em làm gì chơi được thì thì cũng như là đâu có dễ mà như chơi bên ngoài mà chơi qua miệng rồi rồi mang nợ mang nặng này nọ đâu đúng không anh em đấy thì cái việc mà chơi chỉnh trang rất là nhiều lợi thế luôn đó thì nói tóm lại chỉ cần anh em có một cái số vốn nhất định tối thiểu là từ 1 đến 2 triệu trở lên ít nhất cũng phải từ 1 triệu trở lên một củ trở lên đấy còn vấn đề thứ hai là phải chơi cùng trang với tiếng còn để chơi cùng trang với tiếng thì bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng nha bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng để anh em ờ, liên kết với cái tài khoản trên trang để anh em có thể nạp ờ, nạp vốn rút vốn từ cái tài khoản ngân hàng đó đấy anh em đáp ứng được những cái yêu cầu mà tiến đưa ra thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo tiến có để phía dưới màn hình ở góc video này đấy thì anh em cứ liên hệ đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nếu như anh em đã đáp ứng được cái hai cái yêu cầu mà tiến đưa ra thì hoàn toàn miễn phí tiến không có thu một đồng phí lọc lá nào đâu nên anh em cứ yên tâm nhé đấy còn quay lại với cái mã kèo hiện tại thì anh em có thể thấy là tuy hiện tại rất là ít mã kèo nhưng với những mã kèo này tiến vẫn cố gắng phân tích cũng như nhận định kỹ càng về à, hai bên đội hình này cũng như là về cầu thủ các đội để cho anh em một cái mã kèo mà mà nó uh, ok nhất uh, một mã kèo mà nó chuẩn hơn uh, khi mà anh em phải chơi hên xui theo cái dạng mà thấy kèo trên phái kèo trên là vào kiểu như kèo trên chấp cao quá là chắc chắn kèo trên sẽ thắng rồi, rồi anh em vào cái kèo trên anh em chơi như vậy là theo một cái cái thể loại mà chơi mà hên xui thôi đấy là không biết được thắng thôi hết như là tỷ lệ ăn chỉ 50 50 thôi anh em đấy thì nói tóm lại <coughs> với những cái mã kèo hiện tại thì anh em uh, uh, có thể thấy này đội chủ nhà chấp uh, Ba Ba Sách Sehi chấp đội à, khách Ren với mức chấp là 0.25 cùng với mức nửa trái đấy và mức tài xỉu trận đấu này là hai hòa cùng với mức là 2.25 cả trận đấy bên cạnh đó là tỷ số với hiệp 1 à, rồi rồi tài xỉu hiệp 1 chấp hiệp 1 thì tiếng à, không nói đến đấy vì à, mã kèo hiện tại tiếng chỉ cho anh em một là kèo thẻ hai là kèo cả chặn hoặc là kèo tài xỉu thôi đấy còn những mã kèo mà chuẩn hơn trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình chính thức cũng như các thông tin về các đội ra sân à, rồi cầu thủ nào chấn thương rồi chơi với sơ đồ gì lúc đó tiến sẽ đẩy lên nhóm trước một tiếng hoặc nửa tiếng trước giờ bóng lăn đó anh em cứ tốt nhất anh em cứ vào nhóm của tiến đi tại vì nó miễn phí mà đấy anh em kết mã kèo nào thì anh em vào chứ không bắt buộc anh em phải vào hoàn toàn các mã kèo mà tiến đưa ra trên nhóm đấy ok trên em và à, với những cái mã kèo này thì uh, trước khi mà tiến đưa ra cái nhận định cũng như cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này nha đây <clears throat> thì anh em có thể thấy cái thằng uh, chủ nhà Basasehi và đội khách Ren thì hai cái đội bóng này đã đối đầu với nhau tại cái trận lượt đi cúp C3 với cái tỷ số hòa một đều. Đây hình tiến cho anh em xem trước cái trận đấu này nhá Thì cái trận đấu này diễn ra trên sân nhà của thằng Gen. Đó, sân nhà con Ren tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Hình em xem này. Ở trận đấu này thì chủ nhà Ren với tư cách là đội chủ nhà đã chấp đội khách uh, à, Basasehi với cái mức chấp là 0.25. Đó, thì anh em nãy có để ý này cái tỷ lệ kèo trận đấu này thì chủ nhà barca Basaksehir chấp đội khách Ren 0.25 với tư cách là thằng barca Basaksehir là đội chủ nhà còn trước đó thì thằng Ren là là là đến với trận đấu này với tư cách là đội chủ nhà thì thằng Gen cũng đã chấp ngược cái thằng barca Basaksehir này đấy thì với cái mã kèo chấp này hai đội đã bắt phân thắng bại và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa một đều thì tiến sẽ cho anh em xem vào một chút thông số này đây thì chính đội khách sehi là cái đội mà mở tỷ số trước ở phút thứ 16 và đến phút 35 thì đội chủ nhà Ren đã gỡ hòa ở trận đấu lượt đi này đấy và một điều cũng là kết quả cuối cùng cho trận đấu này còn còn về à, cái à, những cái à, à, số lần kiểm soát bóng cũng như là về phạt góc thì tiến cho anh em xem này à, đội chủ nhà Gen tạo ra đến à, 15 pha dứt điểm với 4 pha dứt điểm trúng đích so với đó thì thì thằng à, đội khách à, à, so với đó thì thì cái đội khách uh, chỉ có được 4 pha dứt điểm và hai pha trúng đích mà thôi và tỷ lệ tỷ lệ mà kiểm soát bóng của thằng Ren thì hoàn toàn là là uh, chiếm ưu thế so với các đội khách đấy Ren đã chiếm đến 63% 63% tỷ lệ kiểm soát bóng so với 37% kiểm soát của thằng uh, ờ, uh, Basasehi một tỷ lệ trên lệch rất là cao nha anh em đấy đấy và mã kèo gốc ở trận đấu này thì uh, trận đấu này đã về 11 góc với 8 dành cho Ren và 3 dành cho Basahi và kết quả này cũng đã về tại góc nha anh em. Đó, thì ở trận đấu này ở trận lượt đi Tiến cũng đã lên video cho anh em thì Tiến nhớ là ở trận đấu này anh em cũng đã húp được cái mã kèo tại góc cũng như là cái mã kèo góc uh, hàng đội chủ nhà Ren chấp à, ờ, 2.5 góc trước cái thằng Basahi này. Đấy, thì uh, ờ, riêng ở mã kèo này ở trận lượt đi anh em cũng đã húp hai cái mã kèo trên YouTube mà Tiến đã cho đúng không anh em? Đấy, thì quay lại với cái trận đấu này thì thì anh em thấy này riêng cái trận này thì cái phong độ gần đây đó riêng cái trận à, hòa một điều này thì cái phong độ gần đây của cái thằng uh, à, à, City không được tốt nha anh em khi phải nhận một cái uh, uh, thua 2-0 trước uh, uh, Basita đây thì tính cho anh em xem cái trận đấu này ở trận đấu này thì thì cái thằng uh, Basaksehir đã phải nhận chiếc thẻ đỏ từ rất sớm ngay phút 35 của trận đấu đấy và trước đó thì Barcelona đã bị thủng lưới 0-1 trước cái đội ờ, khách là Besiktas đấy thì hai cái đội bóng này đã có kết quả là 0-2 dành cho uh, ờ, Besiktas cái kết quả cuối cùng của trận đấu này đã giúp cho cái thằng uh, ờ, Besiktas này vươn lên được uh, cái vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ với uh, uh, 46 điểm sau 24 vòng đấu và tại cái giải vô địch quốc gia này thì uh, Basaksehir chỉ đang có được 40 điểm sau 23 vòng đấu mà thôi đó và cái cơ hội à, nhưng mà cái cơ hội mà để giữ cái vé cúp à, C2 châu Âu cũng như là giữ cái vé cúp C1 thì thì cúp C1 thì gần như là hoàn toàn không thể dành cho Barca c rồi nha anh em đấy còn cái vé giữ cúp C2 cũng như C3 của cái giải đấu này thì hoàn toàn có dành cho Barca City khi mà đội bóng này chỉ đang kém cái đội top 2 và top 3 lần lượt là từ 6 đến 11 điểm đấy riêng cái vị trí top 3 thì rất à, cũng rất là sáng dành cho Barca City đó tại vì Basaksehir hiện tại kém cái đội top 4 chỉ là hai điểm cách biệt và thậm chí còn thi đấu ít hơn một vòng đấy còn đây là tại cái giải à, vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ nha anh em đấy còn quay lại với cái trận đấu của hai đội bóng này đây tiến sẽ cho anh em xem còn nói về uh, đội khách thằng Red Z này sau khi mà trải qua cái trận hòa trước uh, à, uh, Basaksehir thì cái thằng Ren này đã có trận thắng rất là đậm tại cái giải vô địch quốc gia Bỉ với tỷ số là 6-2 trước cái thằng uh, Werem đấy anh em thấy đấy chiến thắng rất là đậm luôn đó thì ở trận đấu này à, cái thằng Ren đã ra sân với sơ đồ là 3412 và riêng cái cái cái cái tiền đạo mang áo số 20 của Gen đã ghi đến 4 bàn thắng lập một cú poker trong cái trận đấu này. Đấy, anh anh em có thấy nè, Manu Otban à, cái tiền đạo đang rất là sáng đang rất là thi đấu rất là sáng cửa dành cho cái đội uh, Ren luôn. Đấy, và với cái chiến thắng này thì Gen cũng đã vươn lên được cái vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Bỉ với 48 điểm sau 29 vòng đấu và anh em nhìn vào cái cái uh, uh, bảng xếp hạng giữa cúp châu Âu hiện tại của thằng Bỉ này là mọi thứ vẫn còn đó vẫn rất là sáng đối với cái giải vô địch quốc gia Bỉ khi mà mà cái uh, đội bóng này đang có được 48 điểm và chỉ cách cái top 4 là một điểm cách biệt mà thôi đấy thì cái thằng lúc uh, uh, cái thằng lúc Red này vẫn đang thi đấu tại uh, cái giải uh, cúp C1 vừa rồi thì đã bị loại anh em cũng đã thấy rồi đấy đấy và Ren uh, nhìn đi nhìn lại thì Ren vẫn có những cái thông số cũng như là những cái hiệu số bàn thắng thua cao hơn cái thằng Club Red rất là nhiều nha anh em đó và chắc chắn là cái cơ hội top 4 là vẫn à, đang rất là uh, căng thẳng tại cái giải vô địch quốc gia Bỉ này khi mà bốn đội bóng tại top 4 tới top 7 vẫn đang chênh lệch nhau chỉ uh, từ 3 đến 4 điểm mà thôi đó mà phía trước của cái giải đấu này còn đến uh, um, 18 đội là sẽ thi đấu 36 vòng nha anh em à, sẽ thi đấu 34 vòng xin lỗi anh em nha phía trước của uh, à, cái giải đấu này còn 5 vòng đấu nữa là mọi chuyện hoàn toàn có thể đến với à, cái vị trí top 4 chắc chắn là sẽ như vậy nha anh em đấy và quay lại với à, cái cuộc đối đầu vừa rồi <coughs> đây thì sau những gì mà hai đội đã thể hiện anh em có thể thấy là cái phong độ của thằng Ren này đang tốt hơn tốt hơn khá là nhiều so với cái thằng mà Pesita đấy thì xét về các trận đấu mà gần nhất trên mọi đấu trường anh em xem này à, à, Baset chỉ có được uh, ờ, 4 chiến thắng và hai trận hòa và phải nhận 4 thất bại 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Còn đoàn Gen cũng uh, có cái tỷ số tương đồng như là 4 chiến thắng và ờ, hai uh, trận hòa cũng là 4 thất bại ở 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hai đội bóng này khá là ngang cơ nhau luôn nha anh em. Đó và trong lịch sử đối đầu thì hai đội chỉ mới gặp nhau ở trận lượt đi tại cúp C3 mùa này và bắt phân thắng bại với tỷ số là một điều. Nhưng mà ở trận đấu này cái tỷ lệ kèo đã uh, đã giành chiến thắng dành cho cái thằng Basak Sehi khi mà chủ nhà Gen chấp 0.25 ở trận đấu này đấy và quay lại với à, những gì mà Tiến đã phân tích cũng như nhận định về trận đấu này và cũng như cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra thì Tiến sẽ chốt cho anh em là hai cái mã kèo ở trận đấu này nha anh em đây đầu tiên là cái mã kèo mà Tiến cho anh em chính xác là có nhiều anh em biết chắc chắn là Tiến sẽ cho anh em trước là cái mã kèo gốc đây thì mã kèo gốc đầu tiên anh em cứ vào cho Tiến là tài gốc tài gốc 9.5 cả trận đây đầu tiên anh em cứ vả vào cái mã tài gốc 9.5 FT cho Tiến nha đấy còn cái mã kèo thứ hai là anh em vào cho tiếng là cái cái mã mà uh, uh, đội khách ren được chấp đồng nữa đây anh em cứ vào cho tiếng đội khách là ren được chấp đồng nữa với mức là ăn 2.08 đây <coughs> cộng chấm 025 ft đấy ok tiếng sẽ chốt cho anh em duy nhất hai mã kèo này thôi nhé ren được uh, chấp 0.25 cả chặn này đấy cùng với mã tài gốc 9.5 cả chặn thì riêng cái mã tài gốc này chắc chắn là trước cái giờ bóng lăn tầm 3 đến 4 tiếng gì đấy thì à, nhà cái sẽ lên cho anh em các mã kèo này thì lúc đó anh em thấy mã kèo anh em chỉ việc vào thôi ok thì đây là hai cái mã kèo mà tiếng chốt cho anh em trong cái cuộc đối đầu này nếu mà anh em thấy trùng mã cũng như là hợp ý với tiếng thì anh em vào à, còn không thì anh em có thể đánh ngược lại ok thì à, cái video này cũng dài rồi tiếng cũng sẽ xin kết thúc cái video tại đây nhé anh em anh em đừng quên để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá uh, để cho tiếng có thêm nhiều cái động lực uh, khi mà cái kênh uh, tiếng số kèo này đạt cái mức là một ca sub đấy để cho tiến có thêm nhiều cái động lực để nhận định cũng như phân tích các trận đấu sắp tới và đưa ra nhiều cái tỷ lệ kèo chuẩn hơn cho anh em ok nha anh em chúc anh anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư